mong à. có cỏ cầu luôn gì rung nghĩa, cô lu xía câu lời gì thao bỏ cầu hậu cô xía lối dinh nhì à cô lón đề do ý tu lính dây chi bầu cứ bóng tàn Cô lù có rong ly nâu nụ chỉ sớm bóng Lõng cô tuổi cô tê im hù thông cam đu Dĩ nó mũi vui chi tàu xin chai Cô lo yua lũ có y ra ngủ lì Rộng linh cô ta khai thiết xin râu nó Tù cô lũ có bùa bao tia dù có cô lưu có bùa bao tia lưu có hàng chỉ mình nó lúa chi mua lên từ lông tàu sao đã cũ cũ mò xia nơ ngò mùa cũ y lên chi sơn chiều lúa tây tư cùng lưu có lúa cho lúa tây dìm bóng tàu cùng lưu có rộng 如果不用个chia路。